Vì sao người buông vội vàng đôi tay Hứa nhau trọn đời này cũng đổi thay Em biết không khoảng thời gian vừa qua Anh chỉ vay mượn một đoạn đường kế bên Cả quãng đời của em về sau Anh sẽ mãi là người đứng sau Anh biết đợi chờ don't vì sao người buông vội vàng đôi tay hứa yêu trọn đời 这一 trở lại thương đau nhưng anh chẳng